cheek đến với nhau vì lỗi gần xa cách với những sai lầm đã biệt thăm khuôn mặt từ lâu vẫn vâng, in sâu ngoài niềm trong tâm là luôn hét to rằng anh nhớ em Nhưng chợt nhớ ra anh còn trách nhiệm phải giữ hạnh phúc em được trọn vẹn Anh có buồn, có mong, có tìm và những ngày cũ cũng chỉ ôm lấy khứ khứ trong lòng Rồi một mình tự tập thành thói quen Vì em là cô gái nhỏ nhắn đã quen sống với những khó khăn Quen sống với những buồn tuổi đường đời trong chân để ấp lo lắng Còn anh mãi mãi là thằng bé cả đời thờ ơ mọi điều may mắn thờ ơ tất cả những điều tốt đẹp lẽ ra không xứng được trời ban tặng Em cần tình bình yên buồn thấy anh lại tạo ra cay đắng Khi em cần hạnh phúc vĩnh viễn thì nhắn tin anh lại không ngay ngắn Điều em cần để anh không có vì quá khứ anh không như mây trắng Nên nhẹ buông đôi tay mềm